Música hum. Thank you. Đây con <coughs> con heo mẹ của mình các bạn. Con heo này thì nó sinh con ờ, nó sinh con lứa thứ ờ, tư được các bạn. Vừa rồi thì mình ờ, hôm nay là ngày à, thứ 28 gần một tháng rồi. Mình tách con từ ngày 22. Hai bắt đầu mình tách con hôm nay 28 thì nó có triệu chứng lên giống rồi các bạn nhé. Ở trong vòng khoảng 6 ngày, 6 ngày thì heo mẹ sẽ lên giống. Đấy, 6 ngày một tuần. thì <coughs> biểu hiện của nó thì nó rất là mê ý các bạn nó rất là lì đấy Đấy, sờ vào người nó không uh, cử động nó không bị hung dữ nó ờ, rất là hiền với lại nó ì con lợn ra đó và mình ngồi lên cái lưng nó thì nó không không uh, không cử động nó không uh, quậy mình làm như vậy thì là có, có um, bây giờ con heo này có thể phối được rồi các bạn nhé Đấy, mới đầu thì nó cắn phá chuồng rất là dữ dội luôn sau đó là nó mê ý mê và cái bộ phận sinh dục nó là nó sưng lên sau đó là ừ, sau khoảng 3 ngày nó héo lại <clears throat> thì mình à, thấy điểm mình phối phù hợp nhất là khi mình leo lên lưng nó thì nó không cử động nó đứng nguyên và cái bộ phận sinh dục nó ra một cái chất ờ, nhờn các bạn nó dính dính ấy thì nhích bằng bàn tay các bạn sờ vào thì thấy nó dính thì cái thời điểm đó thì mình à, phối là rất là tiện lợi à, mang lại hiệu quả và um, tỷ lệ đậu thai và sai con nếu mà heo chưa lên giống ấy thì các bạn à, ngồi lên lưng nó là nó sẽ chạy luôn và nó hung dữ nó không mê như như vậy đó, thì các bạn phối sẽ chắc chắn sẽ không được bây giờ là những cái triệu chứng à, như vừa rồi mình nói với các bạn như trên ấy, thì các bạn à, phối giống sẽ đạt hiệu quả con mình à, tách mẹ nó ra các bạn và sau đó mình cho nó ăn cái cám tập ăn tới nay là 6 ngày rồi từ khi tách mẹ nó cũng đã ăn được các bạn mình rắc cho nó nhặt từng à, cái hạt cám nó ăn này. Vâng, vừa lấy cái tinh lợn về đây các bạn hai liều đây ở trong cái túi này hai liều các bạn hai liều tinh thì mình à, sẽ thụ tinh cho nó nhé các bạn nhé à, một liều mình à, sẽ thụ tinh ngay bây giờ và một liều thì mình à, cách khoảng 12 tiếng mình sẽ thụ tinh như nó ngâm vào đây nước này nhiệt độ khoảng 25 25 độ các bạn nhé 25 đến 30 độ đấy các bạn sờ cảm giác đó ngâm khoảng 15 phút để cho nó ấm lên xong rồi mình phối Thank you.